Bột dầu gội bí ẩn đã được hàng triệu người dùng thử Tôi cảm thấy tóc mình chắc khỏe và giảm gãy rụng hơn rất là nhiều Chỉ có thể là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới Ngọn tóc đã đẹp trở lại rồi Cảm nhận sự suôn mượt từ ngọn tóc qua đầu ngón tay Thương hiệu nào vậy? Câu trả lời chính là Pantene mới vẫn biết phép màu thường không đến qua một đêm Nhưng sau 14 ngày tôi cứ muốn chạm vào tóc của mình hoài Nga cảm thấy rất sung sướng và đây mới chính là cái mà Nga cần. Pantene, bạn thử, bạn quyết định